à, đã có động cơ 12V à, 800W à, hàng mới về các bạn nhé ở đây mình chỉ à, sơ lược cho các bạn này đây này con này 500W này con này 600W này con này 800W này và con này 1000W này đấy à, động cơ thì loại bài là, là đường kính thì khác nhau đường kính thì bằng nhau nhưng mà chiều dài của nó khác nhau các bạn nhé con này là 500W thì ngắn nhất này 600W là dài hơn này và 800W là dài hơn hẳn này đấy và đây là con 1.000 này con này là à, 1.900 vòng trên phút đấy tất cả những cái loại này là tốc độ là tương đương với nhau đấy thì ở à, đây mình sẽ đo kích thước chiều dài cho các bạn nhé à, để các bạn dễ phân biệt cái con 500W à, này đây con 500W này có chiều dài là 75mm này con 600W ờ, này con 600W là có chiều dài là gần 9 ờ, đây nhìn chuẩn là 9 cm này một con này là 75 nhá con này là 75 mm con này là 9 cm này con 800W ờ, là dài 11 cm này Đấy. và con 1000W này là dài 15 cm này à, tất cả những cái động cơ này thì à, thích hợp cho các bạn làm như à, chân vịt đẩy thuyền đấy như cái này này bên em có bán à, làm sẵn nhá loại 500 loại 600 và loại 800 đấy cái này thì à, làm sẵn nó như thế này rồi các bạn à, muốn ngắn dài thì về cắt ngắn đi thôi đấy đối với cái nhỏ ấy, thì bọn em à, làm lại chiều dài là tổng thể là một mét mốt còn đối với cái to ấy thì à, làm chiều dài là một mét tư nhé đấy thì à, về các bạn thích ngắn thì các bạn cắt ngắn đi đây là có loại à, ba loại loại 600W loại 500W và loại 800W nhé là có làm sẵn hết